Chẳng cần phải nghĩ cũng biết em cần gì Anh là Doraemon với chiếc túi thần kỳ Luôn xin lỗi vì những lỗi lầm mà em sai So what you know about me, what you know about me Chẳng cần phải nghĩ cũng biết em cần gì Anh là Doraemon với chiếc túi thần kỳ Luôn xin lỗi vì những lỗi lầm mà em sai So what you know about me, what you know about me Có những thứ không thể làm cho em Cause I can make and be your superman Có những ước mong bao lần mà em mơ Oh baby I just can't make it for you gotta, gotta, gotta, gotta go I gotta, gotta, gotta, gotta go Cause I just wanna find another girl cao không cần chơi đồ Mua vài bộ quần áo chắc chắn không phải local Anh mà là dương quá thì em chính là cô cô Tình yêu ta vượt xa biên giới, người ta gọi đó là global Anh cho tiền anh uống thì em lại nói không cần đâu Nhưng em lại rủ bạn bè đi chung trong cuộc hẹn lần sau Anh đã từng nghĩ là chúng ta cũng từng cần nhau Nhưng em lại cho anh biết anh cũng cần một lần đau Vì em là điếu thuốc nên khi em tàn thì anh gạt Anh luôn là người đi trước nhưng không thể thắng bằng canh bạc Vì anh vẫn còn không chắc liệu tình yêu em như công tắc lên bật xuống làm con tim anh cũng phải chóng mặt mãi đến sau trong tâm trí anh là em mãi đến sau sai lầm khi anh gặp em mãi đến sau không là em thì là ai mãi đến sau anh sẽ quên em mà xem